trải nghiệm cái chiếc xe này trên đường trường cho các bạn xem thì hiện tại Di đi đang lái chiếc xe C300 AMG này à, hướng từ à, miền Tây về lại thành phố Hồ Chí Minh các bạn bởi vì là do ngày hôm nay là Di có một cái công tác đi giao xe ở thành phố Cần Thơ đó cho nên là sẵn tiện thì Di sẽ quay à, cho các bạn xem cái cảm nhận của Di về cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này thì à, chiếc xe C300 AMG này các bạn là cái chiếc xe mà phiên bản năm 2019 đó thì nếu mà Duy không nói thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không biết là phiên bản 2019 hay là phiên bản 2020 đâu bởi vì là hai chiếc xe này chỉ khác nhau ở mỗi cái cửa sổ trời thôi các bạn à, đó với phiên bản 2019 thì sử dụng cửa sổ trời phía trước nhưng đối với phiên bản C300 AMG 2020 thì được nâng cấp lên là cửa sổ trời panoramic là cửa sổ trời toàn phần đó còn lại tất cả những cái tính năng về động cơ về option về những cái trang thiết bị hầu như là tất cả luôn các bạn đều là 100% hết giống nhau hết ha không có thay đổi những cái option của cái xe này nhiều đó, chỉ mỗi đẳng cấp là có cái cửa sổ trời thôi đó, thì uh, thật sự các bạn đối với những uh, anh chị và các bạn nào uh, mà thích mà lái xe ha thích cảm nhận một cái chiếc xe uh, thể thao coi như là mình đạp ga là xe nó sẽ tăng tốc lên rồi uh, đạp ga kiểu dạng này gọi là chính ghế các bạn thì chiếc xe C300 AMG này có thể là là một cái chiếc xe mà có thể là đáp ứng được cái nguyện vọng của các anh chị và các bạn đó. bởi vì là mặc dù là với cái kích thước rất là vừa phải rất là uh, uh, với cái chiều dài khoảng tầm hơn 4m6 rồi các bạn nhưng uh, cái chiếc xe uh, C300 AMG này sở hữu cái động cơ chung với lại cái xe Mercedes-Benz E300 AMG mà trước đây chị đã lái và cảm nhận uh, ở trên đường cao tốc đó thì hai chiếc xe C300 và uh, E300 á, thì thật ra các bạn là hai cái chiếc xe này có cùng động cơ và những cái option nó gần gần như giống nhau và Di cũng đã so sánh hai chiếc xe này rồi nếu mà các bạn nào mà chưa có xem cái clip đó thì Di sẽ để cái link ở đây à, cái link trên đây thì các bạn sẽ xem lại nha bởi vì thật sự hai chiếc xe C300 AMC và E300 AMC hai chiếc xe nào cách nhau tới 1 tỷ đồng các bạn cách nhau tới 1 tỷ đồng luôn à, thì à, thật ra các bạn tưởng hai chiếc xe này á, thì à, có rất là nhiều người hỏi nhiều anh chị các bạn hỏi là à, tại sao hai chiếc xe này động cơ giống nhau rồi option gần như là giống nhau nhưng mà tại sao trên nhau tới 1 tỷ đồng thì thực ra các bạn hai chiếc xe này là hai chiếc xe mà uh, Mercedes-Benz họ định hình ở hai cái phân khúc khác nhau cho nên là uh, Mercedes-Benz đưa ra cái mức giá khác nhau à, chứ thực sự hai chiếc xe này hầu như là chia sẻ với nhau những cái tính năng cũng như là cái thiết kế gần như là giống nhau luôn và kể cả động cơ sử dụng chung động cơ luôn đó thì đối với cái chiếc xe C300 AMG này hoặc là cái chiếc xe E300 AMG thì sử dụng cái động cơ là 2.0 à, ờ, công suất là 258 mã lực sử dụng hộp số tự động 9 cấp và à, và một cái điều nữa là các bạn đó là đối với phiên bản mà à, 2019 2020 này thì Mercedes-Benz sử dụng hệ thống turbo tăng áp kép Spiro turbo cho chiếc xe Mercedes-Benz C300MC cũng như là E300MC cho nên cái cảm giác lái mà à, chiếc xe c 300 AMG mang lại thì nó cực kỳ tốt luôn đó với là 200 258 mã lực thì các bạn biết rồi à, đi ra ngoài đường thì các bạn sẽ không có thua bất kỳ một chiếc xe nào đâu thì hiện tại thì Di đang lái ở trên cái đoạn đường quốc lộ 1A và trời thì cũng đang mưa 500 cho nên là các bạn thấy là kẹt xe kẹt xe nó hơi kẹt xe hơi đông đúc cho nên chị không có uh, chạy nhanh được thì một lát nữa chị sẽ lên trên đường cao tốc cũng như là chạy ở tốc độ cao hơn cũng như là trải nghiệm những cái tính năng lái thì chị sẽ cho các bạn biết thì thật ra các bạn uh, để trải nghiệm uh, lái một chiếc xe Mercedes-Benz thì uh, Di cũng đã đánh giá cho các bạn xem coi như là vài dòng xe rồi chẳng hạn như E300 hoặc là GLC 200 Fumatic nhưng mà chiếc C300 này các bạn nó hoàn toàn cho một cái cảm giác lái khác rất là khác so với cái xe GLC 200 Fumatic mà trước đây chị đã lái và cảm nhận đó mặc dù là cái chiếc xe của chúng ta bởi vì là chiếc xe của chúng ta nó nhỏ gọn đó, nhỏ gọn nhưng mà cái động cơ nó rất là mạnh cho nên là, là cái chiếc xe này nó, nó, nó kiểu giống như là đúng chất dành dành riêng cho những cái ai đam mê cái cảm giác lái cũng như là yêu thích cái sự thể thao của chiếc xe này à, thì ngoài cái sức mạnh về cái cảm giác lái cũng như là à, những cái option ở trong này thì chiếc xe C300 AMG được thiết kế rất là đẹp luôn các bạn được thiết kế cực kỳ trẻ trung và phong cách luôn thì Di bảo đảm luôn với những anh chị mà khách hàng mà uh, yêu thích công nghệ yêu thích thời trang này nọ thì bảo đảm luôn chiếc C300 này thì uh, sẽ bị thuyết phục anh chị ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đó, body kit của cái xe này là body kit của AMG đó các bạn biết rồi AMG là một cái hãng độ xe mà của Mercedes-Benz chuyên gọi là chế tác những cái dòng xe thể thao cũng như là thiết kế cái ngoại thất nội thất cũng như là động cơ nhưng đối với cái xe C300 AMG này ở thị trường Việt Nam thì à, AMG ở đây là AMG Line cho các bạn nghĩa là cái hình dáng cái thiết kế của nó là AMG thôi nhưng mà động cơ vẫn là cái động cơ nguyên bản từ Mercedes-Benz nó không phải là động cơ nổ à, nếu mà các bạn mà thấy những cái chiếc xe C63 AMG á, thì nó mới chính là cái động cơ nổ luôn bởi vì xe 300 AMG nó thừa hưởng thừa hưởng hầu như là cái thiết kế của C63 AMG luôn nó cũng không khác gì chỉ khác nhau mỗi động cơ thôi nhưng mà đối với ở Việt Nam mình đó các bạn thì với động cơ 2.0 258 mã lực này thì nghĩ là nó à, quá dư rồi à, mình không có đường để mình chạy đâu bởi vì cao tốc mình bây giờ chỉ cho chạy tối đa là có 120 km trên giờ thôi đó thì Di nghĩ là Di đạp khoảng tầm nửa ga thôi là cái xe đã quá tốc độ rồi à. thì uh, à, hiện tại bây giờ là trời cũng đang mưa ha ngập râm râm râm không chỉ chạy thì khá là chậm luôn không có chạy nhanh được luôn thì chắc còn một chút xíu nữa thôi là tới đường cao tốc rồi thì lên đường cao tốc thì gì sẽ à, trải nghiệm một vài cái tính năng lái cũng như là để cho các bạn xem chứ bình thường nếu mà chiếc xe C300 này các bạn lái ở tốc độ mà khoảng tầm 40 km trên giờ này thì Di nghĩ là không có gì để nói nữa tại vì là à, giữa những cái dòng xe cao cấp những cái dòng xe phổ thông hơn đó, thì khi mà chúng ta chạy chạy ở tốc độ thấp như thế này hoặc là chạy trong thành phố các bạn thì các bạn sẽ thấy hầu như là nó uh, không phân biệt được đâu xe nào cũng như xe nào thôi đó chiếc xe mà uh, cao cấp một chiếc xe mà an toàn một cái chiếc xe mà cho cái cảm giác lái mà phấn khích hơn thì chị nghĩ là phải chạy ở những cái tốc độ cao hơn chạy ở trên những đoạn đường cao tốc thì chị nghĩ là à, mới có thể đánh giá được đó khi mà chúng ta tẻ độ tốc độ cao các bạn thì chúng ta sẽ thấy được cái sự ổn định của chiếc xe Mercedes-Benz C300 MG này cũng như là độ bám đường của nó cũng như là cái sự tăng tốc khi mà chúng ta vượt xe đó các bạn biết rồi xe trên cao tốc thì à, ai cũng đi rất là nhanh đi từ 100 cái số trên giờ trở lên không 100 tới 120 đó nhưng mà khi mà chúng ta vượt á chúng ta muốn vượt đó, thì chúng ta như là dứt nhẹ ga thôi là xe của chúng ta đã vượt rồi cho nên là là là cái cảm giác mà khi mà chúng ta đi trường mà chúng ta vượt xe đó. có rất là nhiều anh chị các bạn là à, nói là à, ở thị trường Việt Nam mình á, thì không cần phải chia xe quá mạnh đâu các bạn nhưng mà khi mà chúng ta đi đường trường á, ta cần vượt xe tải xe container hoặc là trên đường cao tốc á, thì chúng ta sẽ cần cầm ở đây là cầm cái sức mạnh của chiếc xe để khi chúng ta vượt lên một cái là nó qua mặt rất là nhanh để cho chúng ta sẽ an toàn hơn rất là nhiều còn nếu mà chúng ta mà vượt mà các bạn biết rồi vượt mà nó cứ là đạp ra nó không có gọi là theo ý muốn của mình thì thì, thì nó cũng khá là nguy hiểm ha thì à, sẵn đây các bạn là Di chạy chậm nè thì Di sẽ cho các bạn xem lại à, một vòng cái thiết kế ha kế của chiếc xe thì C300 MC thì cái nội thất được thiết kế rất là trẻ trung luôn tại sao mà ở đây là có một cái màn hình ở đây nổi ra như thế này các bạn đây là cái thiết kế theo phong cách là cái máy tính bảng các bạn nhìn thấy nè cái màn hình nó giống như là một cái máy tính bảng đang gắn ở đây à đây là một cái thiết kế là thể thao và trẻ trung và dòng E300 á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thiết kế là hai cái màn hình liền kéo dài ẩn ở dưới cái phần tắp lô thì đối với dòng E thì đó là cái thiết kế nó có vẻ là luxury hơn có vẻ là có như là đình đám và sang trọng hơn đó nhưng mà đối với nội thất của chiếc xe C300 MG thì đây là cái nội thất đúng chất dành cho uh, cái người yêu thích cái sự thể thao và trẻ trung các bạn và đặc biệt các bạn cái ghế ngồi của chiếc xe C300 AMG này là cái ghế ngồi thể thao luôn khi mà chúng ta ngồi vào chúng ta có cảm giác là à, cái ghế nó sẽ ôm vào người của chúng ta à, chúng ta các bạn thấy nè ở đây nó sẽ có cái mép nè bên đây cũng vậy đó khi mà chúng ta ngồi vào thì nó sẽ giữ cái người của chúng ta nó sẽ không có bị lắc tại vì khi mà chúng ta đi ở một quãng đường mà 3 tiếng hoặc là 5 tiếng đồng hồ các bạn thì cái ghế này nó mới phát huy được cái cái cái hiệu quả mà chúng ta mới thấy được ha đó chúng ta có thể để tay ở đây đó, các bạn thấy không cái cái cái tay của Di khi mà Di đang lái nè Di sẽ tựa lên như đây nó rất là đỡ mỏi luôn đó, và khi Di thì Di thích là khi mà được chạy đường dài thì Di sẽ duỗi chân ra một chút xíu để mà nó sẽ thoải mái hơn còn khi mà chúng ta là đi trên đường thành phố các bạn thì ta nên chạy là ở à, cái cái cái khoảng cách là gần cái vô lăng hơn à, thì khi mà chúng ta chạy mà cái cái cái cái, cái khoảng cách người chúng ta mà gần cái vô lăng hơn các bạn thì à, khi mà có những cái tình huống thì chúng ta sẽ xử lý nó nhanh hơn một chút xíu và chỉ khuyên các bạn đừng chạy mà lùi cái ghế quá xa so với vô lăng giống như mấy chiếc xe đua thì nó không đúng ha à, chúng ta ngồi ở một vị trí nào cảm thấy mình thoải mái và hợp lý là chúng ta sẽ ok hơn thôi khi mà lái cái chiếc xe uh, C300 này các bạn thì uh, cực kỳ thích luôn bởi vì cái vô lăng này đó, các bạn thấy cái vô lăng này nó được thiết kế là vô lăng thể thao của AMG luôn thì cái đáy dưới này nó đáy ngang đáy bằng như này đó, khi mà chúng ta đánh lái lên như thế này nè các bạn đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái vô lăng của chúng ta nó sẽ có góc cạnh để chúng ta cảm giác được cái vô lăng chúng ta đang ở vị trí nào thì đây là cái vô lăng mà những cái dòng xe thể thao nó mới sẽ được trang bị cái này ha thì một số cái dòng xe mà thể thao hơn nữa các bạn thì cả kể cả ở trên trên trên đây nè cái phần đá trên nè nó cũng sẽ là bằng chỗ này luôn cho nên là cái vô lăng nó sẽ còn nhỏ hơn nữa một xíu nữa khi mà cái vô lăng mà nó vát bằng như này nè các bạn các bạn sẽ cảm giác là cái vô lăng nó nhỏ hơn bởi vì là chỗ này nó bị mất rồi nè mất một chút xíu nè Thấy đó thì cái vô lăng AMG này ngoài ngoài là cái cảm giác lái mang tới dành cho cái người lái nó thể thao hơn thì khi mà chúng ta nhìn vào cái nội thất đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy cái vô lăng này nó nó nó, nó bắt mắt hơn nha, bắt mắt hơn rất là nhiều bạn nhìn vào là biết đây là một chiếc xe thể thao thực thụ rồi màn hình thì uh, ờ, tốc lô thì ở đây thì uh, được uh, đây là một màn hình LCD luôn và nó rất là rõ nét luôn và đối với cái cái màn hình táp lô này thì chúng ta có thể thay đổi được ba cái phong cách thì bằng cách là chúng ta chọn vào hộp nè chúng ta sẽ lít chuột vào phía, bên tay phải á. đó chúng ta sẽ chọn vào cái kiểu ha cái kiểu đó chỗ này nó có chữ kiểu này và chúng ta thay đổi cái phong cách của cái màn hình này thì nó sẽ có ba cái phong cách ở đây là thể thao truyền thống và cấp tiến ha nếu các bạn thích cái phong cách thể thao á, thì những cái giao diện nó sẽ hiện lên cái màu vàng như thế này còn nếu mà di chọn vào ở chế độ truyền thống á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đổi sang nền màu xanh à, cái theme của nó màu xanh và cấp tiến á, nó sẽ thay đổi một xíu nữa đó là màu đỏ à, thì các bạn thích cái phong cách nào thì các bạn có thể chọn và à, coi như là à, chúng ta đi một thời gian thì chúng ta có thể thay đổi để cho bớt nhàm chán luôn các bạn à, rất là hay ha thì cái màn hình LCD à, ở tấp lô này nó khá là rõ cũng như là đây là một cái màn hình so với cái phiên bản mà 2018 các bạn 2018 thì cái màn hình này nó rõ nét cực kỳ luôn và với với lại cái cái chiếc xe uh, C300M GT mới này được trang bị cái tính năng Apple CarPlay có nghĩa là chúng ta có thể kết nối cái iPhone của chúng ta qua cái nhắc cắm Apple CarPlay ở đây nhưng mà khi chúng ta đang lái xe thì uh, có cuộc gọi tới hoặc là cuộc gọi đi hoặc là bản đồ chỉ đường hoặc là à, kể cả là à, giải trí nghe nhạc này nọ thì nó sẽ tích hợp hết trên cái màn hình này luôn à, nó rất là hay bây giờ Di sẽ thử cái uh, Apple CarPlay ha bằng cách là Di uh, ờ, cắm cái sợi dây sạc điện thoại iPhone của chúng ta các bạn vào cái chỗ ờ, cái jack USB ờ, ở đây ha và cắm cả cái điện thoại thôi thì lúc đó là trên màn hình nó sẽ hỏi chúng ta là kết nối tự động hay là bằng tay thì chúng ta chỉ việc bấm tự động thôi là mỗi lần mà khi mà mà điện thoại chúng ta cắm vào thì nó sẽ không hỏi như thế này nữa và bây giờ nó hỏi là chấp nhận khởi chạy ha ok chấp nhận khởi chạy đó như thế là xong rồi các bạn đó thì để nó một xíu nữa nó sẽ lót tại vì đây là cái lần đầu tiên mà cái điện thoại của Di kết nối vào chiếc xe này cho nên là nó cần phải làm quen một chút xíu cũng như là nó sẽ lót các bạn chờ một chút xíu nha còn nếu mà chúng ta đã làm lần thứ hai rồi á thì sẽ không cần Di làm lại sợi dắt này sợi dắt không xịn rồi CX không xịn là CX xịn là cắm vô nè ăn liền đó các bạn thấy là đây là sự khác biệt giữa cái dây mà hả loại dỏm với lại một cái loại dây là rất là dỏm ha đó chỉ cắm vào một phát thì nó sẽ báo lên ngay luôn nó không có cần phải lót giống như là cái sợi dây hồi nãy gì vừa mới cắm đó. À, thì à, cái màn hình này các bạn thấy nó cái giao diện nó rất là giống trên cái màn hình iPhone luôn đó y chang luôn tất cả những cái hầu như ngoài tất cả các bạn một vài cái app của iPhone nó sẽ được phát ở trên cái màn hình này ha thì đây là do Apple CarPlay họ giới hạn thôi chứ không phải là do chiếc xe đó còn nếu mà cái điện thoại mà khi mà bẻ khóa Zerac thì các bạn sử dụng được rất là nhiều luôn kể cả các bạn có thể xem được YouTube ở trên màn hình này rất là đã luôn đó và Di có demo cái tính năng mà xem cái YouTube trên cái màn hình này rất là nhiều lần rồi đó xem video clip trên đây luôn rất là sướng luôn đó màn hình nó full to như thế này luôn các bạn đó, rất là tuyệt vời luôn và và những khách hàng bên Di á rất là thích cái đó luôn á đó. đó, và à, coi như là trước trước cách đây khoảng một vài tháng các bạn là chỉ có thời gian Di mua những cái điện thoại á, và Di xe rắc cũng như là khách hàng á, để cho khách hàng sử dụng á đó, xài rất là sướng ha bây giờ Di thử là sử dụng bản đồ nè à, cái bản đồ này là cái bản đồ của iPhone cho nên là nó hơi khó hơi rườm rà một xíu Di sẽ không thích thì Di sẽ sử dụng cái bản đồ của Google Maps à, Google Maps nè Google Maps thì nó sẽ thân thiện hơn cũng như là dễ nhìn hơn các bạn dễ đi rất là nhiều lộ trình á lộ trình các bạn có thể là chọn bắt đầu hoặc là à, à chẳng hạn như bắt đầu chọn hồi nãy thì do cái điện thoại của Gia đang mặc định là về thành phố Hồ Chí Minh cho nên là à, nó sẽ báo lên trên đây luôn ha đó xài rất là đã luôn các bạn còn nếu mà các bạn muốn mà nghe nhạc ha thì các bạn có thể chọn vào cái phần mềm này Spotify ha đây là một cái phần mềm nghe nhạc rất là hay luôn nhạc chất lượng rất cao các bạn Đó. À, giao diện đẹp rất là đẹp các bạn các bạn thấy không? À, công nghệ cực kỳ ha thư viện ha hiện tại trong cái uh, Spotify này của Duy thì Duy không có lưu bài hát nó có thể là nghe online cũng được thì do là sợ là bản quyền á cho nên là Di sẽ không có mở cái âm thanh lên nhưng mà các bạn sẽ thêm xem cái phần giao diện nè ha rất là đẹp luôn nhìn rất là công nghệ không tuyệt vời luôn thôi bây giờ Di sẽ không có ờ, nói nhiều nữa để một chút xíu nữa lên trên đường cao tốc Di sẽ nhanh hơn cũng như là ờ, chuyển lên là tốc độ cao này nọ đó rồi sau đó chia sẻ cho các bạn thấy là trên cao tốc thì các chiếc xe C300 AMG này nó phát huy hết cái tính năng của nó cũng như là khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc mà chúng ta mới thấy được sự an toàn cũng như là rất là nhàn cho cái người, người lái xe ha okay. hiện tại thì uh, Duy đang uh, chạy ở trên đường uh, cao tốc Trung Lương rồi các bạn đó hiện tại bây giờ thì trời vẫn còn đang à, mưa râm râm ha mặt đường thì nó còn à, rất là ướt luôn đó thì một à, xíu nữa Di sẽ coi như là thể hiện hết những cái sức mạnh cũng như là cảm giác lái hoặc là những cái mà hay ho của chiếc xe C300MC này trên đoạn đường cao tốc này nha đó thì à, mặc dù là đường cao tốc nhưng mà đường cũng hơi đông các bạn rất là đông luôn đó, hiện tại tốc độ gì đang là 75 cây số trên giờ đó, cũng không có vấn đề gì đối với cái xe này làm lại từ đầu để bỏ bỏ khúc đầu đi nha nói lại ha nói đường đông quá sao chạy được tại bây giờ thì ờ, Duy đang có mặt ờ, trên đường cao tốc ờ, Trung Lương hướng từ à, Trung Lương lên thành phố Hồ Chí Minh đó bây giờ thì ở ngoài trời đang là mưa lâm râm các bạn đó đường thì nó rất là ướt luôn và xe thì đang nối đuôi nhau chứ cả chạy cũng không có được nhanh lắm hiện tại bây giờ tốc độ của Duy đang là 70 cây số trên giờ à, các bạn thấy thì phía trước là đang là xe đang nối đuôi nhau để chạy thôi chứ cũng phải không phải trống bữa nay là do ngày hôm nay là ngày chủ nhật đó các bạn cho nên là xe ở Tây đi lên rất là đông bởi vì là thường là cuối tuần các bạn là những cái anh chị mà sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì có hay cái xu hướng là về quê hoặc là à, đi du lịch đó. đó cho nên là ngày hôm nay ngày chiều chủ nhật nữa cho nên là xe nó hơi đông một xíu ok bây giờ chị sẽ tăng tốc lên nha tốc độ của xe bây giờ là 107 km h đó 107 km h nhưng mà Duy đang buông tay luôn nè các bạn đó có nghĩa là các bạn sẽ thấy được cái sự ổn định của cái chiếc xe này ha thì đối với những cái chiếc xe mà với thương hiệu phổ thông hơn thì Duy nghĩ là à, khi mà chúng ta mà buông buông tay lái ra các bạn thì cái chiếc xe nó nó nó, nó không có được thăng bằng đâu đó bởi vì khi mà chúng ta đi tốc độ cao á đối với những dòng xe đó chúng ta phải giữ vô lăng này rất là chặt nè nhưng đối với chiếc xe Mercedes-Benz thì rất là hay ở những cái này đó thì cái chiếc xe nó càng ổn định á, thì chúng ta sẽ thấy được cái xe nó càng an toàn à, Di đang chạy tốc độ 105 cây số trên giờ nè các bạn thấy không đó chỉ không có kìm ta lái nữa nhưng mà cái chiếc xe nó vẫn đi đúng len vẫn đi coi như là à, không có hề hớn gì hết nó không có rung lắc gì các bạn thấy không rất là tuyệt luôn đó cho nên là cái cảm giác mà khi mà chúng ta lái ở tốc độ cao như thế này à, thì cái người lái xe nó vẫn rất là nhàn cũng giống như là khi mà đang lái ở tốc độ mà khoảng tầm 40 hoặc là 50 cây số trên giờ trên đường uh, thành phố thôi đó đó là một cái điểm mà rất là hay các bạn nếu mà các bạn đã đi những cái dòng xe mà với những cái thương hiệu phổ thông á, thì các bạn sẽ thấy rồi chúng ta sẽ giữ cái vô lăng chặt hơn một chút xíu nữa khi mà chúng ta đi ở tốc độ nhanh như thế này đó, các bạn thử ra có gì nói có đúng hay không ha đó gì chạy nhanh lên tốc độ cao lên nè 112 km h khi mà chúng ta đạp ra thì chúng ta cảm giác là cái xe chúng ta rất là theo ý của chúng ta luôn các bạn khi mà di chuyển lên á thì các bạn các bạn thấy nè chỉ cần một tay thôi nhích nhẹ thôi thì cái xe của chúng ta đã chuyển lên rồi chứ không phải giữ cái vô lăng nữa không phải giữ giữ những cái vô lăng giống như những cái chiếc xe khác nữa bởi vì Di đã cũng chạy rất là nhiều những cái dòng xe phổ thông rồi các bạn cho nên là Di biết được cái điều này à nó rất là hay bởi vì là cái ta lái này các bạn là ta lái trợ lực điện biến thiên theo tốc độ và ta lái này là ta lái điện gọi là ta lái điện ha đó cho nên là khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao như thế này là tự động cái vô lăng của chúng ta nó sẽ giữ nó sẽ giữ nặng hơn các bạn đồng thời đó là cái hệ thống cân bằng điện tử của chiếc xe cũng như là bố trí khung gầm của chiếc xe của Mercedes-Benz nó khá là chính xác cho nên là các bạn sẽ thấy là cái xe nó vận động cực kỳ ổn định luôn thấy không cực kỳ ổn định luôn đối với những cái dòng xe thông thường thì Duy nghĩ là các bạn sẽ phải giữ vô lăng đó chứ không có phải là buông tay như, như, như, như thế này đâu các bạn thấy không đó thì với những cái ghi thì demo như vậy để cho các chị và các bạn à, coi như là biết được cái sự ổn định của chiếc xe này thôi nhưng mà khi mà chúng ta lái á, một điều tất nhiên rồi chúng ta phải cầm cái vô lăng thì như thế nó sẽ an toàn hơn ha đó khi mà chúng ta chuyển len á thì nó cũng rất là hay luôn xi nhan nữa các bạn chuyển len nhẹ thôi nhích nhẹ tay thôi các bạn hoặc là chúng ta chỉ có thể là nhìn cái tay lái như thế này một tay nhẹ như thế này thôi đó là chúng ta có thể chuyển lên được rồi à. thì như đang chạy ở ờ, chế độ lái là comfort thôi các bạn chưa chạy chế độ lái sport nữa bởi vì là đường nó cũng hơi đông cho nên là như nghĩ là chạy qua chế độ sport thì cũng sẽ không có cảm nhận được hết cái tính năng sport này đó khi mà chúng ta muốn thay đổi chế độ lái thì ngay chỗ vị trí này có chữ dynamic nè chúng ta chỉ việc đẩy lên thôi trên màn hình nó sẽ báo là Sport cộng nè đó thì khi mà chúng ta chuyển qua chế độ Sport cộng này chúng ta sẽ cảm giác là chiếc xe của chúng ta nó còn mạnh hơn nữa các bạn nhưng mà đạp ra thì nó sẽ sẽ coi như là chiếc xe nó cảm giác nó chồm tới nó cứ chồm tới luôn à, thì thật sự với cái tính năng lái sport này thì như nghĩ là chỉ đi được trên cái đoạn đường cao tốc thôi còn ở đối với ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì à, khi mà chúng ta chuyển qua chế độ lái sport này thì chúng ta chạy thì nó hơi khó chịu một cái là người ngồi trong xe sẽ cảm thấy hơi giật đó, tại vì khi mà chúng ta đạp ga cái chúng ta thắng chúng ta đạp ga chúng ta thắng thì như vậy nó sẽ không có thoải mái cho người ngồi bên cạnh ha à, ở khúc này thì trời nó không có mưa các bạn đó đường nó khô ráo còn khúc trước trên kia thì ờ, mưa nó mịn mù mịt hết trơn đạp ga về đạp ga thì cảm giác là xe nó chồm tới và chúng ta sẽ nghe được cái tiếng bô một chút xíu nó vọng vào trong cabin đó, đó là cái tính năng lái thể thao cho bạn Sport và khi mà chúng ta chuyển qua chế độ lái Sport cộng như thế này nè thì cái hệ thống treo Dynamic Body Control của chiếc xe C300 mc này nó sẽ giữ vững cái phuộc chúng ta hơn có nghĩa là cái phuộc chúng ta nó sẽ cứng hơn một chút xíu nữa để mà cái chiếc xe nó còn ổn định hơn khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao à cái hệ thống treo này rất là đặc biệt các bạn nha hệ thống treo của chiếc xe C300 này rất là đặc biệt luôn hệ thống treo này nó rất là gần giống với lại cái hệ thống treo AMC body control trên chiếc xe C63 AMG à, nhưng mà đối với hệ thống treo AMG Body Control á, thì nó sẽ à, à, coi như là hiệu quả hơn một chút xíu nữa nó tăng thêm cái tính thể thao nữa coi như là nó sẽ hoạt động nhiều hơn cái hệ thống treo Dynamic Body Control này một xíu đó à, vì đang chạy ở chế độ Sport cộng bạn rất là sướng luôn đó à. rất là sướng các bạn ơi đây là lần đầu tiên mà Duy trải nghiệm chiếc xe C300 AMG trên đường cao tốc chỉ một đoạn ngắn thôi các bạn bởi vì xe nó hơi đông nếu mà ở khúc mà cao tốc mà Long Thành dầu dây á, hướng từ Long Thành ra dầu dây á các bạn thì đường nó trống chúng ta chạy sướng hơn rất là nhiều luôn đường cao tốc trung lương thì các bạn biết rồi lúc nào nó cũng đông hết ha đường cao tốc trung lương này nó cũng có nhiều đoạn nó bị hư nữa cho nên là chi cũng không có dám chạy quá là nhanh đâu đó chỉ chạy tốc độ 100 cây số trên giờ này các bạn thấy không giống như là chị đang chạy tốc độ khoảng 40 50 cây số trên giờ thôi rất là tuyệt vời các bạn ơi wow khi mà chạy càng nhanh cái vô lăng nó càng cứng lại các bạn đây là cái vô lăng direct steer nè bao nhiêu công nghệ nằm trong đây luôn quá là tuyệt vời các bạn ơi thì đối với cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì à, à, những anh chị và các bạn nào mà quan tâm á, thì cũng sẽ chia sẻ luôn ha thì Di đang ở chạy ở trên đường cao tốc như thế này á, thì à, Di do là Di mới cái reset lại trên màn hình nó đang báo là khoảng tầm 8,7 lít 8,6 lít trên 100 km đó khi mà chúng ta đi đường trường như thế này các bạn thì ở à, tốc độ khoảng tầm là Duy đang chạy là khoảng tầm 65 km h 60 65 km h thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 lít hoặc là trên 8 lít một chút xíu đó đó đó là cái mức mà coi như là một cái người lái thông thường và chạy trên những cái đoạn đường trường ha và cái mức tiêu thụ nhiên liệu ở thành phố thì nó sẽ như thế nào các bạn thì chắc chắn một điều rồi nó sẽ à, tốn hơn cái mức này và coi như là Duy thì không có có tính chính xác lắm nha các bạn nhưng mà các bạn có thể là cộng thêm khoảng tầm à, 3 lít hoặc là 4 lít nữa đi đó khi mà chúng ta đi trên đường thành phố có nghĩa là nó sẽ rơi vào tầm 12 lít trên 100 km trong đường thành phố à, thì với mức tiêu thụ nhiên liệu đó thì Duy nghĩ thì nó cũng sẽ hợp lý thôi bởi vì đây chiếc xe của chúng ta nó tới là à, 258 mã lực nó rất là mạnh ha nhưng mà khi mà các bạn lái chiếc xe C300 MC này rồi thì như nghĩ là với cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó sẽ không có đáng kể đâu các bạn à, chúng ta sẽ không quan tâm nữa ha bởi vì cảm giác lái mà chiếc xe C300 MC mang lại nó rất là tuyệt vời đó một cái chiếc xe hiệu năng cao một chiếc xe công suất rất là lớn nhưng với mức tiêu thụ nhiên liệu như vậy thì Duy nghĩ là hoàn toàn hợp lý thôi và có thể nói là nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn đó, so với sức mạnh của những cái chiếc uh, xe khác đi các bạn ví dụ như những cái dòng xe khác uh, động cơ 2.5 lít đi ha nhưng mà cái công suất nó sẽ rơi vào tầm 180 mấy mã lực thôi đó và mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó sẽ thấp hơn cái này một chút xíu đi nhưng chiếc xe C300 MG này nó lên tới 258 mã lực có nghĩa là sức mạnh của chúng ta nó mạnh hơn rất là nhiều nhưng mà cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó chỉ hơn một chút đỉnh thôi cho nên tính ra so với cái chiếc xe trước chiếc xe mà động cơ 2.5 lít thì tiết kiệm hơn à, một điều tiết kiệm hơn rất là nhiều bây giờ là đồng hồ đang chỉ là 7.2 lít thôi các bạn 7.2 lít thôi nghĩa là Duy đang chạy tốc độ đều đều mà khoảng tầm 60 km h thì có thể nói đây là một cái vận tốc mà tiết kiệm nhiên liệu nhất có nghĩa là trước khi mà chúng ta chạy quá là chậm thì nó cũng sẽ ờ, không tiết kiệm hoặc là chúng ta chạy quá là nhanh nó cũng sẽ không tiết kiệm đó, nhưng mà ở tốc độ mới rơi vào tầm 60 km h như thế này đây là mức ờ, coi như là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu lý tưởng lý tưởng của chiếc xe C300 MC này thật ra các bạn để mà nói chiếc xe này chạy đã quá sướng quá này nọ thì các bạn nói là mình nói uh, do là mình đang làm ở Mercedes-Benz cho nên là mình nói nó không có khách quan nhưng uh, các anh chị và các bạn nếu mà quan tâm chiếc xe này thì Duy nghĩ là hãy gọi cho Duy và đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng Minh Duy để tặng tặng tay lái cái chiếc xe này và cảm nhận chiếc xe này à, nếu mà các chị các bạn muốn trải nghiệm trên đường cao tốc thì ok Duy sẽ sẵn sàng mời các anh chị và các bạn trải nghiệm thử luôn à, nếu mà các chị các bạn quan tâm đến xe C300 MG này à, đối với cái phiên bản 2020 này thì được lại được nâng cấp cái cửa sổ trời toàn phần nữa cho nên là cái chiếc xe của chúng ta nó có vẻ là luxury hơn và đặc biệt các bạn như những cái lúc mà trời mưa như thế này nè các bạn các bạn có thể là mở cái cái cái, cái miếng rèm ở phía trên này ra thì cái như không không gian của chúng ta nhìn có vẻ như là nó sẽ sáng sủa hơn một chút xíu cũng như là khi mà mưa nó rơi trên cái nóc, nóc kiến này thì cũng thấy rất là thích ha các bạn ha khi mà chúng ta lái những chiếc xe Mercedes-Benz nói chung thì không riêng về chiếc xe C300 MC này thì hệ thống đèn cũng sẽ tự động bật lên khi trời mưa hoặc là khi chúng ta đi vào trời chẳng vàng tối thì đèn cũng tự động bật lên và hệ thống gạt mưa tự động cũng vậy ha những cái tính năng mà coi như là khác thì chúng ta sẽ không còn quan tâm nữa bởi vì xe của chúng ta nó coi như là nó tự động làm những cái làm những cái tính năng khác như là gạt mưa và đèn rồi ha à, chúng ta chỉ việc lên xe và tập trung và lái xe cho nó an toàn thôi thật sự các bạn là Duy bán rất là nhiều chiếc xe C300 AMG này có những bạn rất là trẻ luôn bạn chỉ sinh năm 90 mấy thôi nhưng mà đã sở hữu được cái xe C300 AMG này đó và à, những cái bạn đó khi mà đến showroom gặp Duy các bạn ngồi miết trên chiếc xe C300 AMG luôn không có chịu xuống luôn đó coi như là quá là ghiền luôn rồi <laughs> bởi vì chiếc xe nó quá là công nghệ nữa quá là thời trang quá là phong cách cũng quá là thể thao với mức giá là 1 tỷ 939 triệu đồng thì thật sự luôn các bạn các bạn có thể đi tìm uh, hết những cái dòng xe sang ở Việt Nam mình như là BMW uh, Series 3 hoặc là Audi uh, Audi A4 ha hoặc là những cái dòng xe như là Volvo này nọ thì với cái mức giá này thì đối với chiếc xe C300 này là một con đối thủ đáng gờm của những cái đối thủ à, và thời điểm này nữa các bạn đang cái thời điểm tốt nữa ha chiếc xe C300 ngoài được cái chính sách hỗ trợ thuế trước bạ là 5% thì à, các bạn anh chị và gọi trực tiếp cho Duy thì Duy sẽ có một cái à, phần quà cũng như là à, có một cái chương trình khuyến mãi riêng dành cho các anh chị nữa đó cho nên đây là một cái thời điểm mà để sở hữu chiếc xe C300 AMC e này với một cái giá coi như là cực kỳ tốt luôn ha đó, ờ, nếu mà các bạn và anh chị nào mà đang quan tâm tới chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG á, thì hãy gọi ngay cho duy nha số điện thoại của duy là 091 465 3979 đó nếu mà các bạn mà muốn cần thêm những cái thông tin gì về cái chiếc xe C300 AMG cũng như là những cái chiếc xe Mercedes-Benz nói chung á, thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho duy